Và ngày hôm nay thì lô tô kép nổ về cho chúng ta như là 00 nổ về cho chúng ta một nháy. Rất chi là rực rỡ và tưng bừng phải không ạ? Và 11 được nổ về cho chúng ta một nháy anh em ạ. Và ngày hôm nay cũng xin chúc mừng những anh em ngày hôm nay đã chiến thắng con ba càng 77700 và những đầu lô tô một nháy, hai nháy anh em nhé. Vâng và ngày hôm qua thì đội ngũ đã ở trên diễn đàn công khai đã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 lô ngày hôm qua tôi bắt cho anh em trên diễn đàn công khai con 3663 anh em ạ. Thì ngày hôm nay rất tiếc là nó chưa về anh em nhé. Vâng, mình chơi thì mình phải có ngày thắng, ngày thua phải không anh em? Và câu kèo chạy là có thật 100% phải không ạ? Và chạm đề thì tôi bắt chạm 0 và chạm 5 phải không anh em? Thì ngày hôm nay rực rỡ tưng bừng con 00 chạm 0 được nổ về cho chúng ta rất chi là đẹp phải không ạ?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 tháng 12 thì tôi sẽ đi bắt độc thủ lô cho anh em tham khảo vào ngày mai độc thủ lô anh em nhé đây tôi sẽ đi vào cái bảng chốt số để anh em tham khảo bia hơi trà đá ngày mai độc thủ lô một gấp cho không ngày sau sẽ nổ về con một không lót 01 anh em ạ. Mình chơi thì mình nên lót vào anh em ạ. Tại vì con này ngã thì có con kia nâng phải không ạ? Đấy. 01 lót con 10 anh em nhé. Các anh em nên đánh lót vào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 Và ngày hôm sau, 37 được nổ về chúng ta một nháy rất chi là đẹp phải không ạ? Cầu kèo chạy rất chi là đẹp anh em nhé. Những ai muốn số đẹp, số chuẩn, muốn đánh to quất lớn thì hãy hãy nên vào Zalo cầu kín của tôi anh em nhé. Không nên không chơi to quất lớn thì không nên vào, phải không ạ? Vâng, tương tự như vậy thì ngày 13 tháng 12, 5 gấp số 4 ngày sau sẽ nổ về con 54 45 rất chi là đẹp rất chi là là rực rỡ anh phải không anh em và ngày hôm sau 45 được nổ về cho ông ta một nháy rất đẹp duy nhất chỉ một nháy phải không ạ tương tự như vậy thì ngày 14 tháng 12 tôi sẽ đi bắt độc à, xin lỗi xong thủ lô cho anh em tham khảo bia hơi trà đá ngày mai 4 ghép cho 5 ngày sau sẽ nổ về con 4554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 020 anh em theo dõi hết video để xem những con số nào cho chúng ta hợp lý ngày mai đánh bia hơi già đá anh em nhé 252 494 và con 788